Hôm nay bạn Helen đi học lặn biển quốc tế ba đi bạn thấy thế nào? Mệt mỏi không? Ngày mai là vẫn còn học nữa đó Mà bây giờ là biết bạn Helen là ăn chay nha các bạn Bạn Helen ở nhà là không chịu Ăn cái gì mà có thịt động vật tanh hôi là bạn ấy không chịu Nên bây giờ Tiêu dẫn bạn ấy đi ăn hải sản ngầu chưa không ăn thịt mà ăn hải sản nhưng mà ăn hải sản thì mình sẽ lựa những cái à, con mà nó đã chết rồi mình mới ăn và thêm món này ngon nữa nè đây là rong nho trong đây có chất dinh dưỡng gì anh dạ, dạ, anh cái này bổ gì mát ăn trong đây có rất nhiều chất bổ nha nếu mà không ăn hải sản thì bạn có thể ăn rong nho bạn tính làm tiên cá thiệt luôn đúng không vậy thì đúng rồi tiên cá phải ăn rong nho trong rong nho là chứa đầy dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể rồi ăn đi bạn rong nho là mình phải ăn tươi như vậy nè mới bổ thả miệng ra ăn vitamin b giàu khoáng chất trị bệnh đủ thứ bỏ vô miệng ăn thôi à ừ bỏ vô miệng ăn đi ngon không bạn thấy làm người cá sướng không nữa không ta có làm nè nè cầm nguyên nhấm ăn luôn đi ờ ăn đi người cá là phải ăn rong ăn rong nho là mốt thành tiên cá luôn hợp lý không rồi vậy là em chuẩn bị thành tiên rồi đó Người cá Highland sau khi vượt qua thử thách của Tio Tiêu dụ bạn ấy ăn đủ thứ món ngon nào là mực, tôm, cua, ghẹ bạn ấy đều cự tuyệt Và cuối cùng bạn ấy chỉ chịu ăn một món duy nhất Đó là rong nho, thức ăn bổ dưỡng mang giàu vitamin của đại dương rồi cảm ơn nha hai Helen rồi thưởng thức rong nho đi một mình bạn ấy một dĩa luôn đó ăn cái này ngày mai bơi giống như là rong luôn nó nhẹ luôn mắc tiền ghê luôn đó nha ờ. nori mà